Hello, xin chào cả nhà Một buổi à, trưa vui vẻ trong mùa hè cũng là mùa bão dịch, đại dịch của Covid của Việt Nam chúng ta Hôm nay chúng ta sẽ đến với kênh Minh Bà Rồ và kênh Minh Thư Chúng ta sẽ ăn món, món gì nào? Món à, thịt heo cuốn bánh tráng, thịt heo mồi xong khối cuốn bánh tráng nha Ồ, cả nhà thưởng thức nha rất là ngon và hấp dẫn nha wow à, còn đây là sắc kiểu khác đó, đây là sắc kiểu khác còn đây là nước mắm và nước chấm nước thấm rất tuyệt vời nước trà. Ừ, nước còn đây là nước chấm thần thánh siêu cay của bạn Minh Thư <laughs> Dạ thưa cô Tăng cay Rất là tuyệt đó cả nhà ơi Nhiều ớt lên ừ. Cho nó ngon, cho nó cay cay Còn các loại à, gia vị cũng như rau, các loại à, Rất là ok À không Có đậu, củ, ngon Không có cái mũ Cà, mấy trái cà bùm rất là đẹp Đây, rất là lao Rất là ok 嗯。Mm. Ừ. rồi mời các nhà thưởng thức nha và chúng ta sẽ không quên được một, món là, là hấp dẫn của chúng ta đó là bánh tráng đại lộc quảng nôm nha bánh tráng đại lộc nha rất là ngon rồi ừ. rồi đây chúng ta sẽ múc nước mắm ra và chấm thôi ừ. Ừ ok còn đây là không thiếu được có một rổ rau rừng nữa rất là ok rau rừng các loại rất là ngon ồ oh, không thiếu được món à, rau rừng nữa cả nhà đủ thứ loại rau bánh à, tráng à, cuốn của miền Nam nó khác bánh tráng người, quê các góc Trung hoặc là góc Bắc nó khác một xíu là nó ăn đủ loại rau hết đó, dần là ai ở trong miền Nam nhiều rồi sẽ quen ừ, sẽ quen tất cả ừ, quen mọi thứ ăn ừ, nước rừng rất là ngon đủ rồi ra ừ. ăn nát khô luôn nha rồi mời cả nhà ăn đi mời cả nhà mời cả nhà đi thư ừ. rất là ngon và thú vị nhiều điều thú vị rất là thú vị nhưng cũng ờ, không quên ờ, thực hiện ờ, nếp sống và sống chung với dịch 5K và chúng ta cố gắng tranh thủ để thực hiện chỉ thị 5K của Thủ tướng Chính phủ rồi chỉ thị 16 hạn chế ra ngoài ra ngoài những lúc có thể mà ra ra ngoài những lúc cần thiết mời cả nhà nha ừ, thường rất là giỏi ha ừ. À. à. đã quá ừ. ừ. rất là ngon cả nhà mời nha xin mời cả nhà thưởng thức nha với gia đình à, Minh Thư nha ăn này nào cứ quán đi chậm thôi chút ăn đi nào ăn bình thường đừng có nhìn đi mới coi nào không đó rất là ngon cả nhà uhm ừ đã mà chúng ta không thể quên các loại rau rừng được rau rừng rất là ngon và bổ dưỡng à, có nhiều chất canxi magie mà ăn à, có thể ngừa các loại bệnh rất là tốt cho cơ thể những món ờ, bánh cuốn bánh tráng cuốn các loại không thể thiếu dưa leo được dưa leo là món ăn uh, truyền thành mà dễ ăn cả nhà yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh ờ, Nguyễn Bình Dương Minh Bà Rồ Bình Dương thì sạc like ủng hộ cho một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký và góp ý xuống dưới những cái món ăn nào ngon nhất Ờ, cả nhà mình có thì comment xuống và góp ý cho ekip để làm món ăn khác cho nó mới mẻ hơn và phong phú hơn và nếu yêu thương à, Minh Thư ờ, và Minh Nguyễn thì cả nhà đăng ký cho một lượt để nhận những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí đúng không? đóng phí nè. Ừ. không ba? Ừ. Nhiều loại rau rất là phong phú. Ừ. Ăn rất là mê ly. theo uh, rừng sông khói lai rừng sông khói rất là ngon không dai mà không à, bở nó vừa ăn ta luộc vừa cho nó chín tới và ừ. ta để sơ qua một trần qua một là lượt nước lạnh nữa nước dùng nữa là nó sẽ trắng thịt nó ngon nhìn rất là ngon không để cho lửa cao quá nó sẽ chín hớp mà nó không mất ngon Ừ, người ta không quên được có cơm dắt nữa rất là ngon Ồ, gạo à, làng hương làng thơm của miền Tây Ồ, rất là ngon nóng luôn nha heo rừng rất là ngon non mơn mởn ăn là chống chọi những loài bệnh tật rất là hay người không biết ăn rau rừng đó là vị thuốc không các bạn vị thuốc của Việt Nam mình không đó người biết ăn là rất là tốt trong ờ, video clip hôm nay có điều gì thiếu sót thiếu sót trong chương trình à, quay video hôm nay mong cả nhà và đại gia đình và các bạn thông cảm và, và chia sẻ và comment xuống bên dưới à, Minh Nguyễn sẽ hy vọng Minh, Minh Nguyễn sẽ, sẽ sửa và chữa lại cho video được càng ngày càng hoàn thiện hơn tốt hơn à mọi góp ý xin liên lạc về số điện thoại đường dây nóng hoặc là website bên dưới đường link có thể à, hoặc là số 0977 560 562 thấy em sống mới gọi mình rồi không biết mình làm mình lờ có thấy à ừ. mời cả nhà uống nghe thơ ngon ha Bây giờ đã qua 11 giờ luôn rồi nè Vâng, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Và video chúng tôi hôm nay cũng gần gần đã kết thúc rồi. À, mong cả nhà yêu thương, à, yêu thích à, những món ăn của gia đình Minh Thư hàng ngày, cũng như kênh Minh Bà Rồ Bình Dương, và cũng như kênh Minh Nguyễn Bình Dương. À, và xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. À, nếu đăng ký thành công được thì quý vị và các bạn các anh chị nhận được một những video mới nhất, à, clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí à, rất cảm ơn ạ à. À, cảm ơn mọi người rất nhiều và dạ, à, xin à, và sau cùng à, Minh Thư xin à, kính chào toàn thể cả nhà và đại gia đình clip à, hẹn gặp lại à, và yêu thương Minh Thư hoặc là Minh Nguyễn và kênh Minh Pro có số điện thoại đường dây nóng không 0977560562 à, ờ, cảm ơn rất nhiều ạ à. và hẹn gặp lại bye bye, bye, bye.